À không chạy về đi tôi rút rồi Ấy là ông rút rồi hả? Ông mua thôi mà à, đúng rồi. Ấy là ông rút nhiêu tiền? Tôi rút trăm ngàn Ừ được á Rồi giờ uh, Đưa ông nè Thôi thôi à. thôi ờ. Thôi tôi đâu cần tiền đâu Ông vô chỗ đó à. ông đứng Ông thay đồ đi ừ. Có bà gì kìa? Gái gần kìa Em ơi em ơi Bà, bà nói gì kìa? À, bạn anh nè, newbie nè ừ. Nghe nói trong này có hỗ trợ mà phải không? Hỗ trợ newbie á có chị Lưu Bí hả? Em chưa nghe bao giờ luôn á Anh thấy có mấy người đi hỗ trợ newbie mà À vậy thì về về đồn 1 đi Về đồn 1 đi Về chỗ đợt 1 rồi nói Về đồn 1 đi rồi mấy anh đó hỗ trợ cho Em hỏi đó Thôi giờ em đứng đây em hỗ trợ cho ổng luôn đi Tôi không nghe bà nói nói gì nhở Không nghe à ờ tôi chỉnh qua cái loa kia là kiểu kia là không nghe ông nói gì không bà bà nói gì hết đó được em trong game không nghe về cái vấn đề đó đâu dạ sao anh thấy em làm bên vân y mà cảnh sát mà anh anh ơi à, à. không được nghe gái à, nghe nghe chưa tôi tôi không nghe nữa do nó bị lỗi kia kìa tôi chỉnh cái kiểu ờ. kia là không nghe được ông nói gì hết đó ờ, ok à à ấy là ờ, ông nghe bà nói gì không không không không à, sao, sao cái gì nghe, nghe trong đi trình kiểu kia là nó nó chỉ nghe trong discord thôi còn kiểu ở ngoài game đồ ờ, không nghe được không nghe tụi nó nói à ờ không nghe ai nói hết chỉ nghe thấy cái cái cái kiểu hiện đang nói thôi mà không nghe thấy gì hết á cái gì ta mất bó tay ừ bó tay á à mấy tôi trình mây phức tạp quá nếu mà chỉnh lại bình thường thì nghe á trong game thì nghe Rồi, nếu mà chỉnh lại bình thường ông thấy đâu đi ông thấy đâu đi kêu kêu kêu ngồi còn gái gái nữa vãi rồi ok á giải ok hả ờ vậy ừ tôi đơn giản thôi chừng nào về sau uh... rồi đi đi đi tôi chở ông tới tiệm cắt tóc đi đi đi đi ơ ờ, từ từ từ từ à, ông chỉnh cái tay lại cho nó khỏi bị rách cái áo vậy Ủa, sao sao nó quay lại cái màu đồ cũ rồi à đây đây đây ờ, lâu, lâu lâu, lâu, rồi rồi để tôi ờ, quay lại ông, chỉnh, chỉnh cái cánh tay lại đừng để cho nó bị rách là nó nó phức lại á chỉnh cánh tay á Ủa, sao quản lý outfit không được nhỉ Tôi có bộ quản lý outfit nó bị sai rồi ta? Quản lý tủ quần áo hả? Ờ Ông do cái xuống dưới do mua đồ luôn ấy, do thay đồ ấy Ông chỉnh cái cái bàn tay á, chỉnh cái cánh tay á Cánh tay à? Chỉnh cái cánh tay lại cho khỏi khỏi thấy ờ, bị rách áo, rách quần đồ á ờ, để để thấy cái ờ, như tôi này để thấy cái đầy đủ luôn nè nó không bị rách thiếu thốn cái gì đó đó ok rồi rồi rồi, ổn chưa nhìn được chưa từ từ để nó coi rồi ok rồi đó không bị rách cái gì đó rồi ổn là lơ lại mua đi rồi là lâu lại à, một bạn còn muốn lưu bộ đồ này không Z có rồi đồng ý ừ. bạn vừa trả 10 ngàn xét đồ được lưu thành công rồi ok đi đi đi Ơ sao ra lại rách rồi Là sao không có lưu chưa? Tôi, tôi lưu rồi, nó ghi là xét đôi là lưu thành công rồi. Ok vậy. Ờ. Ông quan chơi kìa. Ông lưu lại, ông hình như chưa lưu á. Tôi, nó ghi là lưu mà, nó ghi là xét đôi được lưu thành công mà. Ý, ý, là ông có À thay đồ đây, có chữ thay đồ này. Giờ nó mới vô này. Mẹ nó. À vậy dạ, rồi. Dạ. Ừ. Này nó vô này, nó không hiện lên gì cả. Ơ, à, tôi qua đây là thôi biết rồi thầy ông phải ờ, cái kỳ rồi đấy ông phải đồng ý có rồi mua luôn mua có đừng ờ, nó bị lắc đừng nhân không Thấy đồ này thay đồ nè Rồi Sao nó trừ tiền hoài vậy? Lâu chưa? Lâu rồi Mà sao kỳ đây Nó dạ. như bạn Nó hiện lên là uh, Chuẩn bị ra ngoài là ra ngoài là biến này Đấy Tôi đứng đây là nó biến lại như À rồi được rồi, đây đây đây Ok ok ok được rồi được rồi được rồi Có lâu có bị tắt nữa không? đúng rồi Không không, ờ không bị tắt rồi À này giờ bị lắc hay sao á Nó trừ tôi còn năm mấy ngàn luôn mẹ nó Ok Vậy em mua hết 50 ngàn luôn hả? Ừ Mua cả 10 ngàn rồi ông mua 50 ngàn luôn rồi vậy nó, nó bị kiểu nó bị lắc hay sao nó cứ trừ hoài trừ hoài à, à. nó không nó kiểu nó nó không có lót được kịp ấy à. tiếc đấy nhở không được nghe bà kia nói nhở kỳ vậy không biết tại vì tôi trình kêu là kiểu ra ngoài là nghe được tiếng ông nhưng mà lại lại nó nó gom về một cục á nói chung kiểu kia là nó gom về một cục á vậy ông chơi à, ông chơi cho tụi nhóm thôi ông, ông đâu nói chuyện ừ. được người ngoài ờ không được ra người ngoài cái gì đợt tôi chơi chuyển qua ví dụ mà chơi trong nhóm thì uh, tôi phải nói chuyện với người ngoài không nói chung ông mà à, mà ông... trong lúc ông dạ. tự à. ông mòn sao mà nghe ừ, ừ. Qua nghe được hết luôn không ừ ok ừ, kìa là cái gì không kiểu như mà mình không biết á lên youtube á, mình ừ. coi mình coi ừ, mình ừ, tôi cũng kiếm chứ tôi cũng ừ, đâu am hiểu máy tính đâu vô youtube của mò không à ok về là tốt rồi rồi à, gái không gì vậy <laughs> gái không mà nói gì không được hả ừ cày tê hả à? đi đâu cũng gặp người đẹp đi đâu cũng gặp người ừ. đẹp hết trời ừ thôi đêm này mong là chị châu quá nhỉ chị này ừ. học ý cái kiểu kia của tôi chị Được kết thúc xanh vậy rồi Xấu quá ngày mình bên nhau với tơ hồng lại mất em đâu anh thấy yêu anh 为什么？ <laughs> kiểu để bữa đấy nhở Ờ sao nó quay về kiểu kiểu cổ ấy Địt co mà Đâu lại chứ như nãy á Nó nó chỗ lưu chỗ nào vậy không? Hử? Trong đây nó đâu có chỗ lưu đâu Không có hả? Có mua cho nó trừ tiền chưa? Nó có nó cái kiểu phẫu thuật không à? Phẫu thuật là không có phải mua không? Phẫu thuật à? Ừ nó cái kiểu phẫu thuật Thì uh, mình đồng ý chọn á Chọn tác xong mình nhấn đồng ý Mua Mua nhấn đồng ý Ok Bây giờ phải bắt buộc phải chỉnh tất cả rồi đúng không? Ừ, chỉnh lại như đầu đi Được rồi thế nhở không được à nó cứ nó cứ đánh bay tôi ra mà mẹ what the fuck ôi sorry. hai bạn sao quay cái clip ha, audio vô chồng à? không đỡ thấy mặt nó không nó không có hiện ra chỗ mua à có đây bạn có ưng ý màu tóc mới không vãi phải về cho cũ thì con mẹ nó không biết là do tôi bị lắc hay sao nhỉ ôi ôi ok Chết à. Nè nó Là trừ tiền chưa? Chưa Mình nhắn đồng ý á, nhấn đồng ý mua á Ừ tôi có có này, bấm chuột có nè Ấy là có, coi ông để coi cái uh, Có là nó hiện cái màu ờ, màu màu ờ, màu nhạt hơn là cái chữ không chữ không nó màu đậm đó nha đừng đừng cái đó nhầm cái đó ừ, cái màu đen là màu chừa Ờ, là, là chọn đúng không cái màu đen là không phải chọn cái màu ờ, màu nhạt hơn á là chọn đó ờ, ông, ông ông bấm nhầm rồi đó nên thành ra nó chưa uh, mua ờ ờ ờ hèn chi hèn chi à, lúc đầu tôi giống ông vậy đó <laughs> ờ. tối nay uh, tí đi, đi sinh nhật rồi đi sinh nhật ai không biết ờ rồi trả cho 100 đồng rồi À, ok rồi, ok, ok, ok. Ông, ông nhân rồi, rồi, rồi. giống tôi rồi trước. Ồ, oh, á, bấm đen mình tưởng cái đen đen chọn. Ông chọn đấu dài đó à? Ờ, ờ. Tôi thích kiểu đấu dài. Đợt tôi cũng để men bull đó mà tôi cũng thích đấu dài mà xong mà mẹ tôi chửi quá thôi tôi tôi cắt luôn. Sorry nha bạn, tôi nhầm. À, sorry. Mà sao không vậy? <laughs> nó nói gì vậy nó nói gì vậy bên nó nói gì vậy nó nó kêu uh, xe tôi ông ơi cái tôi ờ. Uh, sorry ờ, bạn nhầm xe <laughs> mà anh rút súng rồi nó cho lên hai thằng lên đồng liền không server này được cái là nó không có làm viền nó cái cái nào ra cái đó ông ta kiểu như uh, nó mà sai á mình có bằng chứng á là mình tố cáo nó đi tù được à. ừ chứ còn nhiều server khác tôi đi không, tôi không thích nên server này tôi thích cái đó đó à kiểu như công tương phân minh à, đó ờ giờ dạ, bây, bây giờ anh em đi làm thuyền ha ừ được rồi bọn kia cứ chiếm đóng hoài nhỉ thế chiếm đóng khu mỏ thì nó thế nó nó làm nó chơi lâu nó làm nó có tiền á ừ rồi nó đi cướp đi chiếm đóng đồ ừ. mình thì mai mốt ờ, mình chơi có tiền đi rồi mai mốt ừ, đi cướp ừ nãy có hai ba thằng rủ tôi vô uh, ờ, gan à? gan nhưng mà ờ uh, xong rồi tôi nói là tôi mới newbie tôi mới vô chơi cái đích đi luôn nó làng làng nó đi luôn à mấy công nó lừa chị á ông hiểu không ờ nó lừa chị á như ông kêu ông ông chơi ông quen rồi ông chơi server khác ông qua đây ông chơi á thì ông hiểu ờ. này kia rồi á thì nó ờ. cũng ấy được chứ còn ông mới chơi ta ông nó chỉ này kia nữa mệt ờ nó mệt rồi à. tôi tôi thì tôi coi đợt từ đợt mà đợt ông ông độ á họ chơi bắt đầu chơi nhiều ấy tôi bắt đầu tập trung coi ừ. tôi coi khá là nhiều còn riết là tự nhiên mình quen nhưng mà mình kiểu không không chưa có trải nghiệm mới thành ra mình chỉ biết à như này như thế như thế cũng ờ kiểu không biết là nó sẽ chơi như thế nào ờ với chỗ đó nhấn e để xóa xe hả ừ xóa cái để đó nó nó bị lạng server á vô đây ờ. nhấn ông nhấn e này ờ. ông, ông chọn công việc rồi không đi lai lai thuyền part time hay là full time ấy là chọn công việc chọn ông chọn việc. đi cứ có cái nào mình chọn nhận được thì ông chọn nó nó, nó hiện ra là hồ sơ tiền kỹ năng điểm tiền ấy là cái cái cái cái mà ở hồ sơ đúng không rồi hai ờ. cái hai cái đầu tiên á ông chọn à, đi ông, ông nhận việc đi cái nó ông nhận được á thì, ờ, à, thì, thì, thì ông đi làm ông đi làm ông ra chỗ chiếc thiêu màu xanh á nhận ừ. được ờ. việc ra chỗ chiếc thiêu màu xanh nó đậu ngoài kia ừ. rồi chạy tới điểm màu vàng để để để để cái điểm màu vàng mà cái điểm cái màu vàng màu, màu vàng hình tròn thiệt bự á ờ. rồi để lấy hàng xong cái lấy hàng xong á nó chỉ tới cái uh, quần tròn vàng thiệt bự hơn nữa ừ. à, ông, chuyện nho đi nhỉ ông cứ nhận việc đi tôi theo ông tôi chỉ bạn cần sở hữu thuyền để làm việc này à, ông cứ chọn đại uh, ông việc nào nhận được thì nhận đi chọn nhiều vô thì ông kích ông không có cần đọc đâu ông kích từ trên dưới cái nào nhận được nhận rồi từ từ nó quen từ dưới lên trên đi ở dưới nó hay ờ, ra công việc mới á ờ. không đủ kỹ năng không đủ kỹ năng không được cái nào hết đâu rồi cây thế nhỉ ông vô hàng thứ mấy thứ hai hai hay thứ ba thứ ba rồi ờ, lên lại hàng thứ hai bấm từ từ dưới lên đó là công việc mới công việc mới nó tạ nó ấy ra mình chạy lâu mình có kinh nghiệm á mình nâng đồ lên nó dễ nhận với lại mình có thuyền nữa tôi đang ừ. làm mua thuyền để dễ nhận việc Ông nhận được việc chưa? Dạ nhận được cái nào cả Kỹ năng không có Bạn không đủ kỹ năng Bạn không đủ Ông kéo xuống dưới á ông, Mấy cái dưới nó, nó, nó, nó ra thêm công việc mới á Mấy cái dưới à, nó về có Từ dưới Rồi rồi Rồi bây giờ ý là mới vô á thì ông nhắn vậy đi rồi bây giờ không có việc nào được á thì à. uh, hai cái cái hàng thứ hai thứ ba đó ông canh anh ông ông canh ờ, nó ra công việc mới á ông nhấn vào công việc mới nó à. nằm ở dưới cùng á ờ. ờ về súng là máy má bắn ai vậy không có cái nào được ông ơi không được à ờ ừ, không được cái nào thế chờ tí đi nó ra công việc mới nhận ông mới làm thì nó nên không có ờ, điểm kỹ năng kinh nghiệm gì á nên thành ra nó ít việc nó không có việc còn khi mà đến level của ông là, là nhận cái nào cũng được hả đâu có cái nhận được cái nhận không đứng cũng như ông nhưng mà, mà dễ có đơn hơn có đơn à. dễ có đơn phù hợp hơn bởi vì tôi chạy nó lấy kinh nghiệm á theo chạy hoài thì mà có kinh nghiệm thì dễ nhận đơn hơn nó còn bị đơn trăm mấy ngàn không rồi còn thế nhở nhìn là thấy phải không à. chọn mấy đơn nhỏ á, ừ. đơn lớn chưa nhận được đâu gì đấy gì đấm nhau vậy em không không được Đấy không rồi, cái gì đấm nhau ở đây vậy? Mày bắt lấy tôi ngô linh trụ má Ông sâu đi còn đây đi Không, không có đứa còn thì cứ cho ông đi tôi Chưa nhận được việc nào hả? chưa nhận được việc làm ông hàng ép ơi tôi yêu cầu ông đừng có bắn ở tại công cộng đó ông ơi anh hồ điệp với anh kêu gọi giúp em nè ok em tới anh đi sửa được xe không sửa xe hả ờ sửa được không mày đi ông tao chăn bò mà sửa xe mình làm nghề khác thì mấy cái nghề này nó có được tính không hả không để ông làm theo về nghề thuyền đây nó có tính điểm kinh nghiệm về nghề thuyền thôi ờ còn mấy nghề khác là không có ừ mấy người khác thì có nghề lái xe tải kia nhưng mà khó quá nó phải đổ vô vị trí đúng vị trí nó à còn ừ. thuyền đây thì ờ, có vòng tròn là mình lại nhấn phím e đồ gì là nó giao thôi nó được luôn thôi ông chưa nhận được quyền luôn chưa nhận được không nhận được cái nào hết nó nó nó kêu là không không có không từ, đủ thuyền cái thì không đủ kinh nghiệm cái thì kỹ năng không có từ dưới lên á ừ Á, mày cái giữa toàn trăm mấy không Thì cứ bấm đại vô đi cái nào nhận được thì nhận Mày mấy cái đơn nhỏ, bấm là mấy đơn nhỏ Ừ, để giờ tôi gọi đơn nhỏ ba mấy ngàn không Hai mấy ngàn Không khổ lâu chưa được ta vừa được rồi đã nhờ chưa được à? ví dụ mà nhận việc thì nó sẽ hiện ra cái gì không nó là bạn đã nhận được công việc này hả? à, để nhận được đơn hàng hiện lên màu xanh ở bên ờ, trái trên bản đồ á ờ thì không có luôn có cái nó nhấp vô nó cũng không hiện tiền lõi cấp để À, tôi ăn đi tôi, tôi hết đồ ăn rồi Giờ để tôi xem Hết đồ ăn hả? giờ tôi có Có chưa Để, có, có, có mua, có mua rồi Lúc tôi mới mua game là tôi đi mua tôi gặp mấy ông đó Ờ à tôi, vô tôi thấy mấy người ta bị chết hoài à bị chết vì cái đồ thiếu đồ ăn thức uống là tôi vô thành phố đầu tiên là tôi phải đi mua đồ ăn rồi ừ nhưng mà sơ qua này ờ, được cái là đồ ăn thức uống này nó dễ lắm tới khi nào mà nó càng sạch là nó kiểu như nó nó nó, nó lâu hết lắm ờ. À. ông cho ông biết cho chưa ông tập cho tôi ờ uh... à, đây tôi còn một chén nữa này tôi ít đồ ăn vứt đúng không vứt vứt hay cho à cho đúng không cho nhấn vào cho á ừ, ờ. vô tên rồi dạ đó ok chưa rồi cho cho cho đồ ăn á cho tôi còn còn ít đồ ăn à tôi tôi vừa có cái hamburger à ok rồi ờ, thôi vẫn được do lúc lúc mới ra tôi thuê cái xe đạp á nó nó cho vào tài khoản ờ, mấy ngàn tôi không nhớ nữa hai ba ngàn á không ờ, lại nhận việc đi ừ. ở dưới đúng không quên cất cần xe chứ Đấy, để đi vô quan nó hay kiểm tra không không mình vô vùng đỏ là nó mới kiểm tra mình chứ đâu ừ. được quyền kiểm tra đâu ừ. hồi chiều ờ, cái cái bài kia rủ đi hái cần xe đó còn ừ. bỏ một cấp bẻ rồi giờ còn còn 10 cái này chưa bỏ ủa nghe cuốn thế nhở các công ví dụ công an có thấy nó có rượt đuổi chạy ghê không thì thì phải mình làm chuyện xấu thì công an nó, nó biết thì nó bắt chứ sao ờ, ờ ý ờ, là mình ở, ở, tù chứ sao đi ông chạy xe ổn không chạy xe kiểu ờ, đình không chạy xe thoát được cảnh sát không nó mà ít thì thoát mà đông quá thì bỏ tay nói chung ừ. là quan trọng là chiếc xe của mình sao nữa chiếc xe vip thì, ừ. cùi nó sẽ cùi chạy là <laughs> như cái thằng này xe, xe cùi chạy là bao vô tù quá. <laughs> như này này có thằng chơi xe bay á mà đi trên xe bay đổ công an bắt được rồi à, mà xe bay phải bỏ tiền mặt ra ba đến ờ, triệu gì đó À, tôi thấy thằng nào mỗi vô Bulgaria tôi tôi Bulgaria đầu tiên tôi vô thấy thằng quỷ nào mỗi vô nó dùng xe bay luôn. Cái công an nó bắt kiểu gì nhỉ? Xe bay thì tôi thấy đa số mấy đứa trong trong uh, nhà nước nó có thôi chứ ờ. mấy mấy đứa ờ, dân thường quay lại găng đồ nó tôi đâu thấy đâu ờ. tại vì xe bay phải mua tiền mặt 3 đến 5 triệu ờ. còn mấy đứa trong nhà nước nó có là kiểu như admin cấp cho tụi nó ờ. em chưa nhận được luôn chưa nhận được luôn à, thử hết tất cả rồi công việc sẽ có sau một phút nữa em từ dưới lên á ừ tôi bấm vào dưới lên này tôi lựa mấy bấm hết luôn mà à, không có một cái nào luôn hay là tạm thời là cứ biết như vậy đi cho có cái công việc khác không cho tôi đi luôn đi không ấy là ông ông nhận được đi rồi tôi chỉ ông à. lên xe tôi chỉ ông ờ, đi giao nó làm sao làm sao cho nó dễ ờ, chứ mà ờ. ông nhận không được đây ấy là ờ, ừ. làm nghề này bây giờ tụi tôi đang làm nghề này nghề này thấy nó ngon theo nó thì thấy ngon ờ. còn mấy nghề khác thì bình thường lắm à, một cái thuyền một cái thuyền bèo nhất cũng 3 triệu ừ thì Bốc. đang đang tôi đang giòn lại tôi mua thuyền 3 triệu này ờ. có dùng chung rồi không không ờ. không biết ông có mấy triệu ông có mấy củ rồi mấy triệu rưỡi à ờ hay là giờ đỡ tôi nhận đi rồi ờ ờ rồi ờ, ờ, ông chị đúng rồi rồi ok ok ờ. ông à... nhận đi ok ấy lỡ lỡ lỡ tay bạn mà nó trừ không không thì mình lỡ tay mình nói mình lỡ tay đi ấy là mình nói đi vậy mà nó làm tới thì uh, kiện nó ở tu mình mình lỡ tay mà đâu phải mình cố ý mình chơi đâu à. ừ. gì nữa vậy anh trai tôi tôi tôi mới nhận uh, bắt đầu giao hàng xong á cây à. cây vẫn còn kích chuột á Ồ, có bên đây có cả xe giao giao xe chở tiền nữa nhở, nó cướp xe chở tiền nữa nhở, cuốn thế nhở. chứ ông bên kia bệnh nhân là ông đi vòng vòng đi à, đi coi kèo đi đi đi đi đi đi nó khu tôi mới mở connect à, được hai ngày mà vui quá trời đây nha đây là đây khi ông nhận bắt đầu được nhận được uh, được việc á là, à. là kêu bắt đầu giao hàng bên uh, phía bản đồ à. xong cái ông lên thuyền à nếu mà ông nhảy xuống á nó chìm xuống á ông bấm phím uh, phím gì uh, phím uh, shift với lại phím s á để nó, nó nó bơi lên nha ông đâu rồi à, bơi rồi đây đây đây ấy là nó lặn xuống á à. nhấn phím shift với phím s để cho nó bơi lên bờ lên lên mặt nước à, shift với w là đi lên luôn à. shift với s thôi à à, shift s à, thì bắt đầu giao hàng rồi á thì à, nó hiện lên cái chiếc khiêu màu xanh chỗ đây không ờ. dạ, tới lấy đúng cái chiếc thuyền uh, trên bản đồ mà nó để màu xanh á ừ à, rồi bây giờ mình chạy tới uh, nhìn trên bản đồ á nó thấy uh, cái điểm cà dây an toàn rồi nó thấy cái điểm màu màu vàng thiệt là bự á nhóm hiếm ép ấy ngồi lên lên ghế đi ủa xe con ghế hả phải ờ, con người phải phải ép là ngồi hả? ép là ngồi hả? Không. À, không, ý, ý ý là tôi tưởng đâu có hai ghế nhưng mà này có ghế à ở à, đây đây ngồi rồi nè à. à. rồi uh, bấm thêm b để cài cài dây vô an toàn vô à, rồi bây giờ okay. tới cái, nên, ờ, cái chỗ này nó có chỉ có điểm màu điểm màu vàng bự á là, à. là cái điểm lấy hàng đây à. vô cái vòng đỏ đây nhấn e nó lấy à. hàng rồi sau đó kiểu như phim E là nó cũng để thẻ neo luôn á mình muốn nhổ oh. neo lên là nhóm phim E lại rồi bắt đầu mình chạy chạy tới cái điểm cái điểm mình ờ, đi giao hàng ok là cái điểm màu vàng á trên bản đồ và cái điểm màu vàng nào bự nhất ừ. là mình chạy tới cái điểm chấm vàng ờ, thiệt là bự á mình ừ. chạy ờ. tới nó nằm trên bản đồ luôn, nói chung là à. có hết trên bản đồ mình đi theo bản đồ ừ. ừ đó dù hay phết nhở chơi từ từ nó quen thôi có gì đâu ừ. chơi tầm nửa tháng quen đường là một tiếng là uh, ông kiếm bèo nhất bao nhiêu ok đi bên phải sao đi bên trái má qua bên phải đi chứ bên phải kìa à, đúng rồi thì, thì. nó này quá lão đóng mấy đích lọc không ừ. nó chắc nó không đi ờ, nó không đi xe máy là ờ, chắc là đi bên trái không ừ. quá xong nó nói là ta đi thuyền mà liên quan gì đến xe máy thì nó cũng như vậy thôi lọc nó vậy gần Walter Ôi xa phết nhỉ Gần mà Có chỗ ừ, xe hơn nữa kìa ừ. Càng xe thì mình càng nhận được nhiều tiền à. Tới chỗ điểm màu đỏ này nè Nhấn E ừ. Không nhấn E lên đỡ đã lấy neo lên Ừ Rồi giờ chạy về thôi Chạy về ừ. cái điểm màu vàng luôn Điểm trả thiền á Ok Hoàn thành công việc á Ờ à. trời quanh đá chắc ừ, ông chỉnh đồ họa mát thì đẻ lắm ha mát thì đâu ờ nhìn đẹp nhìn ờ, đẹp vậy đồ họa mát thì luôn hả ờ mát thì luôn thấy cũng nhớ để nhiều tiếng vậy ờ mười ngàn mười ngàn ừ, ừ thì phải là uh, mấy biết là phải vậy rồi đúng rồi đợt đợt tôi cứ chơi ở đây xong rồi kiểu về quê đắk lắc á Ờ, về cái đạp, hồi xưa mình đạp lên 50 ngàn là 5 tiền đúng không Còn về quê má 50 ngàn cái mười mấy tiếng mẹ hồi Thế xưa nó, với lại vậy? không với lại bây giờ hồi xưa ờ, tiền nó có giá bây giờ đều mất giá rồi ờ mất giá rồi như ở quê có mấy chỗ xa bờ co cũng con mà giá cũng, rẻ nó chút Sài Gòn mà cái gì đó cũng đắt có mấy chỗ thì nó cũng rẻ hơn tầm ờ, bảy tám ngàn nữa cũng có cái chỗ đấy nhưng mà chỗ gần chỗ tôi ấy có nên mình chơi thôi với cả chơi cùng hội ừ, nó mà... mới mở có đây hai ngày à. mà mà mà mà coi uh, ờ, dịch này nha coi hạn chế bớt đó nha ừ mà bạn thấy cùng vắng cũng lướt thưa nói chung cách người cách người cùng một hai máy ừ, đó, ờ, vui nhất ông biết vui nhất là cái gì không vui nhất là cái karaoke với cả về quán bar đó mới mở được ngày chưa chuẩn bị gì ngày hôm sau đóng luôn giờ đóng rồi mà đóng bữa hôm kia ừ, đóng rồi đó rồi thì mới ra quân là ngày hôm đấy xong ngày hôm sau là ngày hôm sau đóng luôn ừ buồn cười nhất là có karaoke ở gần của tôi ấy có mới mở sáng tân trang đồ để tân cái đồ tùm lum tà la má tối làm <laughs> sao tối đóng luôn nghe thông báo ấy đấy là tội kiểu tội mấy người ấy thôi tội người làm thôi rồi ừ. chuẩn bị bày bán mua đồ trang trí tùm lum tùm la ok giờ kiểu như không chung du dịch luôn mà ừ. giờ bắt đầu dịch à, trở lại rồi mà từ từ khi dịch á từ khi bắt đầu dịch á là là tôi bắt đầu vô cái ờ, cái nghề <clears throat> kiểu như dịch ờ, ở cứ ở nhà hoài á ừ. Ờ, không có gì làm á ở không để chán quá mua cái máy là tập live stream giống người ta ừ nhưng có ổn không cảm giác cảm giác giai đoạn đầu có ổn nào không có vậy có ổn không kiểu ổn. như là lượng người xem có ừ, tầm hai ba trăm là ok hả ok đâu ra vậy bây giờ còn chưa tới hai ba trăm nữa ừ thì nói chung là khởi đầu mà đợt cũng rồi tôi coi ấy là ờ, cái về youtube ờ, youtuber á, hồi lúc đầu rồi từ, từ tôi bắt đầu từ lúc đó luôn á là à. đến bây giờ là được đâu năm sáu tháng vậy là 4 tháng là tôi đã kiểu như bật kiếm tiền được rồi à. Ừ, kiểu như mới ờ, có kiếm tiền được đây thôi à ít người xem lắm nên thành ra đủ tiền uống cà phê rồi cũng được nếu mà phải đâu vậy chứ giờ ừ. kiểu như làm bây giờ cứ dịch hoài vậy thôi đúng rồi Vì... khổ rồi tiền tiền cũng cạn kiệt rồi giờ vô vô là mạng livestream ờ, kêu gọi ai có thương rồi ờ, cho ít tiền sống ngay bây giờ sao <laughs> ờ, hoặc là đang đang hoặc là nếu mà ổn ổn rồi thì xin mấy cái hợp đồng hay limo hay là gì đó không ý là, là hợp đồng dễ xin với ông mình phải đủ điều kiện rồi chứ điều kiện không chứ ừ. đâu nếu mà ai xin người nào cũng xin hết được hả ông phải đủ điều kiện à tôi cũng đang kiểu như Nemo tôi cũng đang làm làm cũng đang like đó like nhưng mà không có tiền tôi like để cho nó lên cấp á Ờ, cấp nó càng cao thì à, mai mốt mình có thể ờ, dễ kiếm tiền hơn dễ kiếm đồng mình lên cấp cao đã à ông đâu rồi rồi rồi tới đây tới đây rồi đó này phải bấm S mà tôi lại bấm mẹ W cứ đi xuống hoài Fit S á cho nó bơi lên vào nó bơi lên ok tôi hiểu ạ à. <coughs> rồi dạ ra như tôi như ờ, thì cũng bây giờ cũng như vậy thôi mà nó sẽ nó sẽ khác với nhau là cái điểm giao hàng ờ. nhưng mà ông để ý ờ, cái điểm giao hàng nó cũng cái chấm màu vàng thiệt là bự đó ông đi tới chỗ đó là ông giao ông về như vậy thôi nó khác okay. cái điểm giao hàng thôi ok rồi anh em mình đi dạo dạo chứ hả ờ đi dạo dạo đi dạo dạo cho ông biết chỗ này chỗ kia đi ừ, con mới coi dạo dạo chuẩn bị cái nghề đi hồi nãy quên bỏ xe đây chứ tự số xe giờ kêu taxi nữa trời ờ gì cô vậy trời vợ ấy là sợ đỡ hôm bữa tôi để ở ngoài tôi để ờ, ngồi đó đó cây ờ. ạt tới bắn nổ xe luôn kêu ờ. vậy phải xóa xe à để cho server nó đỡ làng ờ à đồ gì vậy làm gì vậy đồ nó làm gì nó nổ ghê áo à, chỉ tôi xài cái điện thoại thì tôi tôi uh, ví dụ chia sẻ số ví dụ lấy số nhau thì tầm như nào thì ông nhấn F1 F1 rồi vô, vô cái cài đặt á cài đặt ok đặt mình dùng nút gì để di chuyển từ từ từ từ <coughs> từ từ để mà ông chưa có con chuột hả nó không hiện con chuột nó vẫn nó vẫn ờ, ông, ờ, ông bấm phím máy phím lên xuống rồi á thấy nó di chuyển không à có có có, có. Ông, ông di chuyển vào cái ờ, cái nút ờ, cái nút ở giữa nút à, bay ờ, vô gạch ờ bay vô gạch đó rồi kết vô cài đặt ông di chuyển nó vô cài đặt rồi di chuyển vô con trỏ điều khiển á con trỏ điều khiển cậu bấm Z thế thôi rồi nó sẽ hiện lên chuột rồi ông dùng nó à, rồi. ok ok hiểu hiểu Nova phone. rồi bây giờ lấy số nhau là kiểu gì hình như server này à, chỉ à, nhắn tin được thôi sao lấy gọi không à, ờ. được không gọi lên được ừ để để thử gọi được kia nó có tractor hay là gì trang thông tin gì mà anh em có đăng thông tin lên không à, hình như server này không có sao á à. ông câu hỏi à, hai thằng này đi xe bay này chứ chở chở đã... chở giùm tôi hai tụi tôi về về về gara nha ông đi đi lên lên đi ờ xe này cũng chở được có người à à, chở tôi đi mua xe đi được á hợp lý ờ, ông vô đồ tôi vô đồ ông kia ông kia đợi chút ông ông này lại lấy xe chở đi được không xe này có một người mà rồi rồi ok ê ừ, ờ, gào thế này à ông tên gì quên này nghĩa rồi à, ông đứng đáo đợi tôi về gara tôi chạy qua tôi đấu nha ok ok, <coughs> chứ cái xe đó chạy được con người à ờ ờ cho được người à gào thét là cái tên tim thôi á tim là Bây gì nói sao ta tim là gì hả tim của tôi á tên nó gào thét á này nó chở tôi đi đâu đây tôi lên xe mà không nói được ờ. à, cay đấy nhở rồi cảm ơn ông nha để nhắn tin cho nó à, ông ông ông đứng chỗ đó đấy tôi lái xe tôi chở ông tôi chạy tới chở ông không nó chờ tôi đi đâu rồi này chắc nó về cái này ông không cứ đứng đấy đi để xem nó chờ tôi đi đâu không nào ông nào chở ông lockdown ok lockdown là ai có chữ hát là trước không không không nó nó là người thường giống mình thôi nó không có găng nào hết đó không uh, ờ, nhấn chữ t lên nó đang chờ tôi à? để xem để nó, nó đi đâu nhấn chữ T lên rồi à, nhấn nút, ờ, à, tôi... uh, nút sạc á đúng rồi nó chờ tôi về gara ông ông ừ. Ờ. đừng lên này đi ừ, ông gara nào đó gara hồi nãy á gara trung tâm à ờ ờ gara trung tâm còn lần này nó chở tôi uh, gara khác mà ông cứ ờ. đứng gara trung tâm ấy tôi chạy đó tới chưa rồi rồi tới rồi tới rồi tôi đang đứng ở đây ờ, ông đứng gara trung tâm đi tôi chạy tới ok ok này tốt thế nhở thì server này nó vậy mà nó vậy nó mới uh, kiểu như người người mới mà chơi đừng ăn hiếp người cũ chứ ăn hiếp người cũ người cũ uh, quên người người cũ ờ, <laughs> người cũ chơi đừng ăn hiếp người mới người mới uh, người người người người mới sẽ cảm thấy chán đúng không sẽ ừ. không chơi server đó nữa rồi thành ra cái server nó quánh teo luôn nó chán ôm luôn rồi đi luôn server sao phải trân trọng người mới vô chứ tôi hôm bữa vô á cái <coughs> con nhỏ cái, nó giết tôi xong cái tôi có bằng chứng đó rồi, ờ, <coughs> cảnh sát nó nó tới uh, dắt uh, lên tòa luôn vô đầu công an luôn giải quyết luôn đồ ghê vậy đợt đầu ấy cách đây một năm ấy tôi mua cái con ghe xong tôi mua một lần tôi mua một lần lúc đấy tôi không biết không biết cài đặt cái gì luôn tôi không biết nói chuyện tôi không biết gì đâu xong rồi tôi đi uh, chọn nghề may ấy ừ. tôi làm theo ngủ nó chỉ dẫn thôi nó chỉ lên uh, ờ, ngõ may rồi xong rồi nó tại vì cái chỗ may là nó gần bãi cồn á lên xem đây đây đúng không ừ. xong rồi xong rồi tự nhiên có hai thằng công an để tới nó kiểu lục soát người tôi ấy ừ. tôi, tôi đi rồi tôi bị hư xe gần bãi cần đấy ừ ừ xong có hai thằng ờ, cảnh sát nó vô nó mình không có gì thì nó, nó bảo quá ừ. Ờ, mình nó cho đi sau tôi vừa mới ra đường cái mẹ thằng hai thằng nào cái nó, nó cán tôi giờ giờ đi, đi, đi, đi cho tôi um... giờ đi đâu đi uh, tới tạp hóa tôi mua ít đồ ấy ờ à, ờ à, đi đi tôi mua ít đồ luôn tôi sợ hết rồi cái ô số 3 là ô gì vậy ông cái ô bên cạnh nước ấy ô gì ô bên cạnh cái nước ấy uống ấy cái nước ô bên cạnh nước là ô gì đâu trên bản đồ hả ông nó, nó ông ông thấy cái chỗ bên cạnh bên tay phải ấy, nó góc trên đó là nó có đồ ăn nước với cái một cái ô gì tròn tròn đen đen ấy nó là cái gì nó gần cái âm thanh đó nó nó nó nó ở dưới cái chữ chưa kết hôn đấy chưa có băng đạn đấy ờ, Ê, chỗ đó chỗ chưa băng có băng đạn hả ờ à, ờ à, nó nằm ở dưới á nó có cái ô thứ ba là cái gì vậy ta ờ, là chưa có, nước chưa, chưa chưa có băng ờ, chưa có băng đạn à à là mình chưa có băng đạn ờ. vô, băng đạn là kiểu như vô găng á ờ rồi nó hiện mình đâu có vô văn đảng đâu thì nó không hiện à, à, à hỏi ra mình tạp hóa ra bao tiêu rồi à. đây không thấy không ít đứa người nào đi xài xe máy nhỉ biết sao tại vì ô tô cũng rẻ tiền mà à. Ờ. mô tô chạy nó khỏi bị chết còn đi xe máy á, người ta tông phá là chết luôn à à ô tô thì ông có tầm cỡ trăm ngàn ông mua được trước rồi ừ. này tôi thấy có quỷ nào nó kêu là có 10 ngàn ừ ờ, thì ấy là 10 ngàn nhưng mà 10 ngàn đó sẽ giảm hơn trăm ngàn hơn bình thường chạy rồi Ủa, cầm là mấy cái bao gồm mà bây giờ làm cứ làm đi đợi danh rồi tiền mua mua chiếc xe ngon ngon luôn chứ à mà ông vô lá, đợi đỡ tuyết nữa tôi chở ông tới lấy xe Nubi xe Nubi có ờ. mươi ngàn à Thầy à đúng lắm. rồi ừ. này có đặt rồi đó ừ. có giật giật nhấn cây ra toàn vô nha để chết để mình tông gì đó là văng ra vợ chết đó. bây giờ đi ờ, đi đi đi ờ, mua xe nha ờ ờ đi mua xe đi ok xe sửa hết rồi <laughs> sửa có sửa mất tiền nhiều không sửa mình mới vô á mình nếu mà sửa nó lấy tiền á thì có ba ngàn thôi à à còn 3 đến 5 ngàn còn nếu mà nó nó nó, nó không nói gì á nói chung là nó sửa xe xong mình kêu cảm ơn thôi rồi à, nó à. nó nói tiền thì mình đưa nó nó không nói rồi thôi ù tôi bị lắc rồi mà bộ đèn loát lắc hả ờ tôi cho nó, nó không có lót kịp để chỉnh setting xuống thôi tôi để từ từ nó lót cái cái tại vì chỗ này nó nặng hay sao á ờ tôi chả thấy con về chưa thấy à ờ vậy... thấy okago hả vậy ông chỉnh về thấp hơn không xíu mình... đi thấp hơn xíu ờ, audio nó là gì nhỉ lót được chưa nó nó chưa nó nó cái đấy là nó nó tên là gì display hay là camera ông vào uh, setting setting rồi ông vào uh, ờ, graphics á graphics ok rồi ông chỉnh ông kéo xuống ông chỉnh mấy cái mà <clears throat> mấy cái mà hai đồ á query hai đồ á ừ. ông chỉnh về ờ, ông chỉnh về hai đi status view-nya atau deviation-nya. Oh. đâu rồi phốt ra luôn rồi ờ tôi tới ra rồi phải vậy à cài đặt à hả ờ cài đặt hả phốt ra vô lại ừ. chỉnh về ờ, hai đi ra vô lại

hello thấy mắt chưa rồi rồi thấy thấy rồi thấy rồi rồi bây giờ do đây nhấn phím e xem xe này à. rồi còn xe 4.000 đô xe 5.000 ờ, nhấn vào nhấn vào uh, tất cả loại xe nhấn vào kéo xuống uh, chữ xe phi á tất cả loại xe hả ừ nhấn vô chỗ tất cả loại xe kéo vào kéo xuống chỗ xe phi á ờ à nó có một con Austura với một con xe máy đúng không đúng rồi mua con uh, xe ô tô á mua ờ. luôn mua luôn đi á đủ ngon vậy là mua xong là về về ờ, về gara mở là lấy hả lấy được hả không bây giờ mua rồi được rồi xe đó của mình luôn rồi đó ờ ông đâu rồi đây đây đây ủa sao này nó cho màu đỏ ra hồi trước nhớ cho màu đen màu bạc mà nên nó cho màu đỏ này ờ rồi có dê sau luôn ngon á ừ. Hồi trước Còn tôi nó đâu có cái dê sau đây đâu Chắc mới ấp lên rồi nhở Ủa biển số đâu, biển số đâu Ơ biển số đâu Xe méo có biển số Ơ kìa Mới có biểu Kệ mình đi trốn à. công an nữa thôi Thôi, đâu chi lùng thôi bây giờ đi uh, đi uh, về chỗ gara đi rồi tôi lấy đi. xe tôi chở cũng đi cho dễ ok ok về à, gara nhá về gara ông cắt xe đi gara này đúng không gara ừ. nào không đi gara nào về gara ở giữa bản đồ luôn á gara trung tâm gara này á ờ gara bốn đúng không ừ. ok gara năm chứ ủa gara trung tâm là ủa mà gara năm hả có đó chị gara bốn nè gara nào gara trung tâm hả Ờ, ra, ra, ra, ra này cũng đứng á ra ra này cũng đứng á rồi đi đi lên xe nhấn uh, ờ, phim B cho nó cài dàn toàn vô nha ok alo cái bảnh. ok oh no ông ờ, rồi vô cái chỗ ô đỏ không là là cắt xe không do chỗ màu xanh á cái vùng màu xanh á ông nhấn à, thêm à, e màu xanh à nhưng mà màu đỏ à, à, chỗ màu đỏ nhầm nhầm chỗ màu xanh là chỗ chỗ để lấy xe à. do chỗ màu đỏ đây này nhấn phim e ok thế rồi E để cắt xe Ok hiểu Cái này của ông mua bao nhiêu đây? Hả? Tôi nãy tôi nói đó mẹ, Ê ê. Kệ đi. mẹ. <laughs> Hồi nãy tôi nói đó mẹ, Ờ ờ ờ. Ờ tầm đọc 7 800 là đổ hết luôn á. Đồ ờ đúng rồi, đấy tôi quên mất. Ờ à, vô nó bị lắc nhở vô là bị lắc nó, nó nhìn hai từ không đồng à sao không sao không đồng hả trên trên uh, cây uh, thôi bên phải hả ờ ờ server này nó kiểu như hay bị vậy đó ờ đúng rồi để tôi sau tự nhiên tự nhiên uh, bên bên admin cho tiền cái nó hiện lên này 300 luôn ừ giờ tôi cho ông tiền là nó hiện lên thôi ờ mà bây giờ bây giờ vẫn có tiền đúng không ừ vẫn có nhưng mà nó chưa không nó không hiện ờ không hiện bây thôi khỏi đi ừ giờ đi đâu khỏi đây đi. Ờ, đi ờ, cái chỗ nào uh, ờ, chặt gỗ hay là chặt gỗ nó làm gì làm gì đâu bây giờ đi, à. đang đi làm thuyền mà à thiền không okay. ấy Rồi, cái chỗ bệnh viện bệnh viện là nó nằm chỗ nào vậy sao bệnh viện kia là bệnh viện trên cái gara này là không có làm nữa đúng không bệnh viện đây nè bệnh viện cái ờ, chỗ ờ, bệnh viện ờ, trong trung tâm là cái cái dâu sao đó đây nè đó không thấy không đâu đâu để, để à bệnh viện đấy hả ừ đây là bệnh viện trong thành phố còn bệnh viện à, trên sa mạc là đây ờ à. À ra bệnh viện ở chỗ đấy đúng không? bệnh viện ờ. trên sa mạc là đây này Weapon, ờ <coughs> Thôi bây giờ tôi chở ông đi Đi nhận việc này Ý ờ. là nhận <coughs> nhận để vậy thôi cho vui thôi chứ Giờ mình đang đi làm thuyền mà À hình như tôi nhận đúng không? À tôi nhận thấy có, có nó ở trước tên đúng không? À, à, à. Ông ông có việc gì à? Nó ghi là mẹ thợ thợ gì để tôi chát lên cho ông thấy nè Tiều Phu À, để xin việc gỗ rồi hả? Rồi, Tôi biết đâu, tôi vô thì... Ờ. Ừ Rồi bây giờ... Bây giờ tôi, tôi chở ông đi ờ, vòng vòng chơi Ờ, ờ Mấy cái chùa mà mà nó chết boy mà nó đi bắn nhau ấy, là mà chùa nào vậy? Đấu trường hả? Ờ, đá ờ, phải ờ. đăng ký tham gia tôi cũng đâu thích thú cái đá đâu không ý đi qua xem thôi xem mà nó mấy cái chỗ trên đấy là chỗ nào ừ Đâu à đúng rồi, đi qua, đi qua chỗ Hải Cần để xem thử Ok <laughs> Hải Cần là, đây tôi chỉ cho ông như gì đâu Ừ Ông, ông thấy tôi cái đường chỉ không? Đây, Có thấy Đây là Hải Cần Ờ, đồ ra thế nhờ Rồi đây uh, là sẽ là chế biến Ờ Rồi đây, uh, rồi uh, mình đi bán Ờ à, từ từ để tôi chạy vô bờ rồi mình đi bán Ờ, hiểu. Ừm, đi bán đi bán hồi bên shipper kia là ở dưới đây mà giờ nó ở đâu đây? Ờ. Mấy cái chỗ mà nó là, gọi là Chất Boy hồi nãy nó hiện lên bản đồ là nó chỗ nào rồi? À, Chất Chất Boy, à, số 2, số 3 Số đây, 3 đây, hả? Tôi Ờ. cũng biết nữa. Là là mấy cái chỗ mà mình đi làm bò rồi đó. Ờ mình nhận việc à, là mình nó mới hiện mấy chỗ đó là làm bò thí dụ mình làm người bò nó mới hiện đầu bò lên ờ, ờ. mình là, là mình mình uh, nhận làm ghè thì nó hiện đầu nó hiện ghè lên ừ. kiểu từ từ mình cũng sẽ khám phá hết rồi ừ thì, có nhiêu đâu cỡ nửa tháng là quen gì đâu ừ. cái chỗ cái, này... cái cái chỗ bán cần đâu ta cái này nó không cho gọi điện thoại cũng hơi chán đúng không thôi giao giao ít giao lưu được giờ điện thoại ông đọc số bao nhiêu rồi à? số tôi tôi xe ở đâu ta nhắn vô cài đặt á cài đặt hả số điện thoại của tôi ba không bốn một tám quả có năm sáu hả? không bốn một tám Để xem bao, bao nhiêu tiền đúng, à. đúng, đúng không đúng rồi ba không bốn một tám hai trăm năm mươi ba người không đổ chuông hả à? không đổ chuông à, server này nó bị lỗi cái điều hồi này nó chưa fit lại à, nó chưa fit lại có chụp ảnh à? được nó chưa có nhiều chức năng mấy cho đỡ tôi nhắn tin thử ông nhận được không ừ ờ. ôi nó lên level 10 rồi này chơi một hồi nó không lên level chắc là lên level là có thể vô được cái kia ông đọc lại số không coi ừ. Ờ. ba không bốn một tám đúng không ừ Ờ, ông có nhận được tin nhắn không? À tôi nghe tin nhắn mới từ 77497 đúng không? Ừ, số tôi đã đó à, thì mình bị lỗi không gọi được rồi à alo à thế thế chứ ok à, để à, ờ, để tôi đi kiếm cái chỗ bán cân này sao nó không thấy bán cân đâu hết ờ ừ. Mà đi tù trong đây là lâu không? Đi tù đây lâu không? Ví dụ mà phạm cái tội à, nhẹ nhất đi, nhẹ nhất là tầm mấy phút ngoài đời? 15 phút 15 phút rồi. TV này uh, thì bên này à, dễ lắm nó đi tù ít lắm nhưng như mấy khu vực kia khác mà cả tiếng rưỡi đồ hai tiếng ba tiếng gì đó à thì chán o với nhở à, <laughs> chán nghỉ luôn á mấy thằng mà kiểu kiểu nó treo máy thì nó sướng rồi chứ không, ờ, kiểu như nó chơi lâu rồi chứ mấy thằng thí dụ như bị treo tù mà mới vô chơi được ít ít ờ, kiểu như ta chán ờ, đi xong qua khác nữa như vậy ừ giờ nó phá xong nó đi chỗ khác server hang đá thì ờ, chỗ bán là nó nằm dưới này mà server này tôi không thấy chỗ bán ờ. thôi giờ đi ờ, nãy quên đi dạo dạo chơi ờ đi dạo dạo lên phía trên đi ừ. đủ nó bắn súng ghê vậy có kim cương này gần cái thằng tôi mới vô ấy cái cái cái cái lần đầu tiên tôi vô á là lần lần cuối cùng năm đấy tôi chơi buồn cười lắm tôi vô đồ cảnh sát đồ cảnh sát gần bên nhà dân bên chỗ thay đồ luôn tôi muốn à. vô tôi bán quần áo ở chỗ thay đồ ấy tại bán quần áo là trong cái chỗ thay đồ ấy à. gần đồ cảnh sát ấy tôi à. không ờ. dám vô luôn tôi thấy má bốn năm thằng ở trước cửa cầm sổ <laughs> vào nhau công an đứng nhìn nhau à thôi quên đã chứ cửa xe bờ nó bị loạn đấy Thế tôi, bị tôi bị thằng kia đâm má đợi gần ba chục phút không thấy người thôi tôi chở về gara ông lái xe đi chở đi ờ. đi chơi gái ai đủ nó không có tương tác nhờ khó nhờ à, để nào để tôi kiểm tra lại để xem thử kiểm tra gì tương ừ, tác này bây giờ không có mít nói nghe được mít ở trong ấy thì ông do ông cái ông điều chỉnh ừ, ông ừ, do, do do do cài đặt làm sao đó chứ đúng rồi đúng rồi hồi xưa thì mình đợt đầu tôi chơi quán này cũng ok mà về sau thì tôi bấm gì á thì về sau nó ấy luôn mà nó có đâm nó whale. có nó có nhiều máy mà ô hàng kia đâm con kia chết queo rồi kìa trời mẹ đi nó đi ra ngoài nó giỡn nhau đúng rồi ông xuống xe ông lái xe tôi tôi dắt okay. ông đi đây phải phải có xe à mới chở gái được lấy xe đúng không rồi ok rồi rồi ông thấy cái điểm ờ, cái cái cái sông môi cho bản đồ không? kích vào để để sông môi cho bản đồ không ở giữa bản đồ luôn á à đây đây đây rồi chạy tới đó đi nếu mà có ông kêu chừng nào mà tôi quên tay lái rồi bắt đầu mở và đua nhở anh em mình đua tiền thôi ừ. phải cuốn đấy thế là tôi luyện tôi luyện tay lái bắt đầu anh em mình đua là được đây vô đây Hết đường Khóa xe bấm nút M đúng không? M Ok Nhìn tôi chất lên rồi mà Thôi giờ thấy để order một em, what the fuck? Từ từ từ từ vậy view hỏi sao con chuột tôi đã mất tiêu rồi Từ từ từ Ừ Rồi đây à, Nhấn vào ông chọn Ông chọn order một em nào đi Đó rồi what ông yeah. Nhấn chưa, chọn chưa Giờ giờ lên xe này Đâu con nói Sao thế Cái máy tôi hiện gì là sao Hiện gì nữa cái có đi nhân lại ừ đỡ đỡ đỡ đèn cái xong cái này nữa <coughs> lên lên xe đi rồi ờ, rồi nó hiện cái điểm ờ, nó chỉ đường cho bạn đồ á à, à. ông đi theo rồi ông tới chỗ đó ông nhắm phim e cái nhỏ đó lên xe dạ đó nha ừ đỡ tôi, ờ, tôi coi ông này cái nè chỉ ok Hello. Hello. Về rồi hả? Ờ à, về rồi Đã coi chưa lâu Ừ đang Ủa sao nhấn to lên luôn được đây Sao nhỏ xíu vậy Tôi đang like bằng cái ờ, iPad Đâu tôi xuống lòng đất mẹ rồi Không bị lát rồi Anh đồ đi coi về đó Rất mát Thấy gì không anh đâu Ờ à, sao vậy Nè nó bị gì nè cái gì dạ nè rồi phải yêu cầu uh, tài khoản mật khẩu vậy ông nhấn phím khen thử coi ừ. không được nè nó hiện lên gì nè rồi mình nhấn nét không được ủa mà không cần mà giờ mình tạo tài khoản mới vô có cần tải lại game không biết đâu mà ông có nhấn cái gì không vậy không mở máy lên là nó hiện nha để tôi tắt máy thì mở lại thử đi sao vậy Ê, con, cái gì vậy? cầu đăng nhập lên thì là đụng sao vậy trời đâu đâu có đâu bình thường rồi cái kia, cái kia là sao cái kia là ông nhấn vào cái gì để đăng nhập ờ, tài khoản mật khẩu ấy, chứ gì đâu mất tiêu rồi Shit. <coughs> Long Hiền ơi À hả, dạ dạ Tới chưa anh? À, sao mình order con màu trắng rồi sao nó ra con màu đỏ Cây thế nhở Ok Nó đi nghẽ rồi Nó chạy rồi Ok Nó hiệu rồi mà Thôi nó chạy về rồi Ông uh, ờ, hey. là ông nhắn thêm E á ừ tôi e ra hiệu rồi nè sao nó chạy luôn rồi mà kiểu như nó có lúc được lúc không à xe server này đang ừ. đang ấy sao á lỗi cái đó nữa sao á lúc ờ, có lúc có lúc nhận được thì nó nó nó lên xe mà có lúc đó thì nó không chịu lên xe có lúc thì nó nó bỏ nó chạy ờ nó bỏ chạy nè à. <laughs> ba kiểu như vậy đó ờ hay rồi được cho tí được cho tí chuyện cố hả được gì ấy là vô được chưa nãy nó yêu cầu mà giờ vô vô được chưa để xem được rồi cái gì đúng đúng đúng đúng hồi nãy nó yêu cầu sao? đăng nhập gì mà hồi nãy nó gì mở máy lên không có bấm cái quần gì luôn nhớ cái hết hồn nó yêu cầu đăng nhập uh, gmail ấy vậy nó mình học khỏi đăng nhập được không hỏi đăng nhập chứ mình đâu có ờ, tài khoản mật khẩu đăng nhập ấy là mình đăng nhập vô á là nó vô kiểu như cái máy ông nó sẽ như lúc đầu bình thường luôn chưa có gì hết luôn còn cái kia là là là kiểu như nó lâu lại ở đó rồi hiểu không hiểu giờ ông, ông bắt đầu ông chơi à à biết ông nghỉ hả Giờ tôi tí nữa tôi nghỉ rồi ai biết đâu uh, ờ, 15 hay là 20 phút nữa tôi nghĩ à làm trận set go đi nghỉ thôi tối rồi kìa chán tê ừ, đi chơi sinh nhật về ăn nhậu chán ừ. alo alo ông nghĩa đi tới đó, đó. tới rồi à bây giờ con bỏ bây giờ tôi chạy lung tung à dạ. bây giờ quay lại quay lại kiếm khác hả? Ủa cái Discord của Nghĩa nghe nè Thôi cứ vậy đi tôi tôi chỉ à, tôi mới uh, chỉ ông lại mà ờ, chứ là ông mò làm sao nghe rồi bình thường rồi nhưng mà vô game á người ta nói chuyện ổng ổng không nghe <laughs> má rồi lúc ngộ ta giờ ừ trình kiểu này đi mất kiểu kia bây giờ tôi, đang từng nào để kiếm tôi chỉ ổng tôi chỉ ổng cài đặt y như trang như tôi rồi mà vẫn không được Ê, cái vùng đầu lâu màu đỏ là cái gì vậy? Là là buông uh, là là là là là là cái cấm hả? buông hàng động. Mình vận chuyển chính hàng cấm hay sao á? À, vận chuyển hàng cấm. Ờ. À, kiểu như nó bị lỗi có lúc được lúc không à đi uh, chơi gái này lúc đó ờ. thì mình bấm nó lên xe lúc thì mình bấm nó đế chịu lúc thì mình ờ, bấm nó chạy. bỏ nó chạy ừ tôi bấm nó kêu xong rồi tự nhiên chạy ừ. rồi ừ phải Nghe à? lời con nổ đi chơi tụi em bà một xì rồi thôi, giờ kiểu như vậy đó ông okay. muốn đi làm làm việc thì tới nhận việc nhận được thì đi làm ừ ok thôi bây giờ làm gì đây ta bây giờ về gara cất xe rồi xong nếu mà muốn muốn nghỉ thì về gara cất xe rồi ốp à ok tôi đi lung tung lung tung một ừ vô làm nhà, vô để tôi vô làm đua xe chơi kiếm tiền thôi đủ mất tiền không có rồi nè đua xe gì đua ba mình đua <laughs> ok ở ờ, như nào nào liên trình nó bắt đầu đua xe ba thằng à, vô <laughs> tiền chứ? vô ờ, vô đi, ờ, đi đi đi làm thuyền kìa kiếm tiền chứ cần gì mà ăn của nhau vậy kiểu chơi vui dạ. thôi kiểu lâu lâu à, à không giờ dạ. mình, giờ mình đi cướp đi người ta nói bận cùng xin đạo tặc á đi cướp đi à, à thì muốn ngày mai mà ông kia <laughs> ông kia ờ, mới mới tập chơi à giờ giờ đỡ ổng quen tí đã chứ nghe hả ừ mẹ dắt đi cướp luôn cho quen tay luôn nè <laughs> được cũng được mà không thì đủ á không thì làm thằng ke AK đi rồi đi cướp luôn à, giờ giờ ờ, giờ cầm súng sọc đi bắn uh, như công an à ờ à. con mai nó cầm mà bốn nó thục cho hai chết hết có có được có được con ờ, có được con linh đó là là là nó có ak đó là ak thôi à. ừ mình đủ với cái quần què chết là giờ đến một tơi mình là bao bao ở tù luôn á bao ở tù luôn mình mình, mình đi theo mình đi theo không phải là gánh tem mà là gánh nặng <laughs> hiểu không ờ ủa ủa anh cô đô anh không nếu giờ đưa đưa tôi cây ak thì tôi muốn muốn lên găng chính thức là phải bơm tiền ngoài vô anh ba kỳ bên xe bên kia bắn chiếm đóng giết quen rồi quen được ờ ông tí bây giờ vô đi làm gì ổng kìa chơi gì ổng kìa để vô làm gì ví dụ mà mình lấy cái xe này rồi là mình có được lấy cái xe máy không được cái xe máy đó mình nếu mình mua, mua, mua thì mình ờ, mình mua có 10 ngàn à Ô, ờ, lấy gì lấy à tôi vừa nghe mấy ông kia nói nè ừ cái xe máy ờ. thì cái ờ, xe newbie thì xe máy với lại xe mua mô tô thì mình mua mình mua được à. 10 ờ, ngàn một chiếc đó đó ừ. ừ mà không ông làm giờ ông làm đi đợi dành tiền tầm cỡ triệu để ờ, mua chiếc xe uh, chạy ba triệu mua hàng đi <laughs> triệu một à. triệu ấy là một triệu mua mua xe ngầu ngầu để chạy còn được không thì đỡ thì chạy xe newbie đó rồi ờ, giờ chạy ok rồi mà nói chung là bây giờ đỡ tiền uh, mua chiếc xe ba triệu đi Ờ để tiền lên Dạ biết đi ờ, làm phiền chưa? Nghĩa nói chung là ông ông ờ, ông, ấy cùng chị rồi, cũng biết sơ sơ rồi Chứ okay, chưa trải nghiệm Biết sơ sơ đúng không? Ờ à, biết biết rồi ờ, Mai đi cướp luôn Ok <laughs> Đâu mà Biết sơ sơ là chơi láng hết Ừ À Mà anh em ra bắn nha, tôi trọng tôi không ra bắn đâu Bắn gì? ai mà cướp công an nó có gì đồ bài bạn không? Hay là ra là nó cho mình lên lên, lên cầu luôn truy nã truy nã à, nó có cho mình chạy gì với nhau hay là ra là nó còng đầu luôn thì mình bắn nó mình bắn chết tụi nó xong mình chạy ra mình lên xe mình chạy đồ nhưng mà à, phải... tội hơi nặng á thì đấy phải bắn chết nó mà xong rồi nó truy nã rồi đụng nó dí nữa phải đi trốn như một con chó nói chung chúng <clears throat> giờ muốn ờ, bị nhẹ nhất là cướp xong cây cảnh sát tới mình ra mình đầu thú rồi đi 15 phút <laughs> à vậy à, còn chạy mũi theo. nữa còn mặt mũi gì nữa chạy quá chơi vậy là cháy rồi thì, chơi thì, vậy được mấy thì... cảnh ờ, sát thôi mình thấy mày tội nghiệp mày cướp mày chạy tao gì não mày thì muốn <laughs> muốn được uh, muốn được không không thì, thì, thì vậy thôi chơi vậy đủ mới còn gì là vui cứ, cứ giờ giờ, giờ ông chạy được bữa nay giờ chạy được bữa mai không ờ à, nó cứ không. theo chi nẻ hoài ấy không thì không thì giờ đủ trước khi cướp thì lên chợ nói em ơi anh ơi em chuẩn bị cướp là anh còng em trước đi <laughs> ai ID từ sáu tám năm ô sáu năm sáu năm sáu đẹp vậy anh em đâu hết rồi Ôi ôi ra quán trà đá ngồi uống nước nói chuyện đi quán trà đá chỗ nào vậy trước ra trung tâm á ờ trước ra trung tâm à quán này ông đứng á ok ok ủa hai năm đóng đi rồi <laughs> con mẹ Sao ổng server này ổng làm một tờ vé số nữa alo một tờ vé số nữa alo Sao ổng làm trà đá một như một tờ vé số để ngồi được ta xích chơi đi ấy là ổng ổng làm một tờ vé số alo rồi nghe rồi Đây đang tới đang tới à, Comment à, comment thích uh, ờ, ờ, cái gì mà để ngồi ờ, ngồi vô ghế mà để ngồi Cái, cái gì mà thích gì nữa thích ra rồi à, xích đưa nào, đưa nào đưa ừ, một tờ vé số nào từ A Y rồi A đủ A đủ mà À vậy đúng không anh Đồng? Mình mình Ô, ngồi chung okay. mâm đi. Vậy. Ngồi chung mâm đi, mình ngồi khác mâm vậy. nó chạy xe trong đây cũng phê phết thế nè Ê mai mình ra mình đổi tên nước ngọt hết đi Gì? Mai mình ra mình đổi tên thành nước ngọt hết đi Kiểu như Steam nè Chi vậy Cho vui. Ok Rồi xong xe hư mẹ luôn Không mẹ đó Ở đâu rồi xe hư Tôi, tôi biết tôi bay mẹ bay ờ ngay ờ không ờ, ông bay luôn hả hư xe luôn hả ừ ra nước đi bốc khói rồi ở đâu chỗ nào ờ. để để mà Yuko ra nước cho để mà Yuko ra nước cho Yuko là ai là tôi á ok nó đâu vậy thấy mặt nạ mà Yuko không ở đâu vậy nghe ờ à, nói địa điểm này nó chỗ nào nhỉ làm sao để để xác định được địa điểm đây? Nhấn con nội cho tôi xin ít tiền chuột xe con đâu. Nhấn bạn đồ lên. À nó nằm ở chỗ cây cây cây súng á, cây súng nằm ở phía trên cái gara trung tâm ấy. Con nội cho xin ít tiền chuột xe. Cây súng ở trên gara trung tâm á nha ông tí. Gần chỗ cái cái tóc rồi vậy. Ừ, nó nằm ở giữa cái đường có đô la đi lên đó nằm giữa đoạn giao nhau giữa cây súng với đô la ở ờ, tiền chùa nào không mà cho tiền chuột có cho mượn đi tiền chuột xe ba ngàn cũng có nữa má à. bữa làm ơi đụng má đụng em cố đi nhảy dù kìa cây súng gần cái đô la đi lên gần cái để tôi chạy ra chỗ đô la này Cái tờ cái đô la ở phía trên đó Cái đô la Cái uh, găng bắt họ cái gì Ờ, banh á gần cái ngân hàng á ngân hàng á gần cái ngân hàng ở, ờ, ở phía trên cái gara trung tâm ấy cái bằng năm trên bảy đúng không ờ ờ đúng rồi đúng rồi đúng rồi ok đúng biết bao nhiêu cái banh nói kỹ kỹ xíu đi banh năm trên bảy đã trên này nè thấy rồi nó đáng lý ra nó ở dưới chứ nó dưới nó xuống chứ sao ông kêu trơn nghe xuống bởi vậy làm nó chạy xuống ngay mua xe kìa ờ ờ ý ý chết mẹ chạy quá tốc độ công an dí ấy ấy ấy về rồi có nè à biết đâu chạy nghe ông bật còi lên ông uống nè Chà chưa ai biểu chạy vậy chạy ẩu chứ à, à, à. ông gì ông giấy ông kìa nhưng mà với tôi má mình <laughs> không mà server này ít ít uh, gái tốc độ đâu chứ trừ khi mà mấy cái cái quân mà nhiều người á quân an toàn á mình chạy ờ, ẩu mình tung đâu á chứ còn uh, phạt về tốc độ thì không có đâu Ô ông rồi tới chưa Gì? đây chạy tới đây đây đây đây thấy rồi thấy rồi phạt về tốc độ như vậy thì chán lắm Còn tổng thống nha, tổng thống đồ quá sẽ quay định thế nhở <laughs> quay chiến đây Đồ. Ờ. À, đâu phải. Chạy chạy không ờ, quay. À quay. À. Ờ. Quay à, này chạy, quay. Chạy con ngu tụi nó tông cho uh, nát xương. ờ À, mấy con mấy nhóc này tông được tôi ư. Ôi, nhanh Anh kia chết nãy giờ ở đây rồi mới chả thấy ai cứu vậy Thì nó không chịu pin đó thì không ai cứu thôi Ủa ông này NPC mà NPC à? NPC. có có NPC Đúng luôn hả? À? Đâu tới ông hiện tên vậy? Ờ. À mà bên bên à, ví dụ tôi chết tôi bên kiểu nào không? Nhấn T lên rồi uh, ờ, nhấn phím sạc á. Đâu ờ, okay. chết nó có hiện chữ G để bên mét mà. Ừ. À, ừ. Nếu nếu mà bên câu hộ đâu á. nghe là ba bên uh, cảnh sát, bác sĩ câu hộ đồ luôn á là sạc à. rồi uh, bờ bờ phở à. Ây. À, buffer. À, pin đó. Okay. À. Rồi. bin, à, à pin Dốc. Ơi đây có ờ, gần 20 thằng công an kìa đi cướp đi. Gì AB. Ờ, b Rồi nhấn enter. À. Ở đây có gần 30 à, gần 20 thằng uh, công an kìa mình đi cướp đi. Ok, muốn đi đâu à? 30 thằng mình cân hết, mình mình ba thằng mình chắc 20 thằng. À, tới công chuyện. Cây tờ mây mờ đấy chứ Hai em gái Này có nghe giọng con này rồi Kiểu con này uh... Nó là cái gì phó phó giám đốc hả? Phó giám ờ, đốc phó giám là... Ờ, phó giám đốc cứu hộ cứu hộ à? à CH là cứu hộ u là trời sao thằng còn mét mờ e giờ thằng, cái này là thằng NPC nó nằm ở đây vậy mọi người ờ, tôi nghe bên trong ngoài đấy rồi kìa bây giờ nghe được giọng người ta rồi nè nghe chưa à nghe rồi nghe rồi lý do lý do hồi nãy là ông chỉnh uh, kiểu như max setting luôn á nó không có tải ờ, nó không có lót à? ờ, không lót kịp rồi, dạ, rồi. Dạ. Thì ờ, tôi mới ờ, chạy dạ. ông lại uh, về về cao thôi là về hạt ừ chỉnh chơi game chỉnh chơi game này chỉnh ít setting thôi thì đâu không, cứ vô là mình chơi thôi chứ mình thấy đồ hòa ngon quá mấy, chơi luôn mấy mấy mấy ổng mấy vip mà mấy quán nát mấy xịn <laughs> à, quên quên quên quên anh em mình làm kèo bắn nhau không nhờ Đúng rồi. Ờ. cái thằng nào năm sau nó đi ngon cuồng vậy ba sao à hai thằng dạ. ba sao à, ba sao là bị sao vậy cái đấy ờ, là cấp độ cao hả bị là bị ừ. bị, bị truy nã truy nã <laughs> mà, mà, mà, mà nó dám nó dám đây tới đây nó bồng lãng quảng luôn đồ á Hèn chi thấy có thằng năm sao Đợt tôi, tôi nói chuyện hôm qua tôi nói chuyện với ông ấy có thằng năm sao luôn mà ừ. lúc đó năm sau là kiểu như là vip đại tướng hay là đại tá <laughs> năm sau là chi nã đó năm năm, năm sau là vip ở trong tù á <laughs> là mấy chắc đi cả ngày ấy chứ đó đó công an tới kìa công an tới kìa đó đó con đi kìa công an tới giấy đó à, mấy này chọc chó chọc chó tụi nó chọc công an á tụi nó bị rồi chọc công an giấy chơi cái gì giờ tụi nó đánh là làm gì đâu nhiều tiền mà kiểu nó cũng Ê, ăn cắp xe bay ăn cắp xe bay ăn cắp bị phạt ra ăn cắp ra đúng là mình đá <laughs> xe là bị phạt công an đứng đây nè nghĩ sao ăn cắp <laughs> <laughs> má láo nhỉ công an tầm lum lên công an tầm lum lên má má kêu má má má đồ đá xe người ta à con kia nó đang đứng nhìn được kìa ôi rồi trời ơi thấy chưa đây đây gà đây đây gà đủ nó chặt chúng á gái hả con gái hả con con này tinh kỳ là gái không biết à đúng rồi trong đây là có này con trai là có thể ờ, chơi đồ ờ, mặc đồ gái hả thấy con này có thằng mẹ dạ. con trai mà mặc đồ vậy nè dạ, thấy tôi con trai không mặc đồ gái nè <laughs> đâu nhìn mình đang dáng trai mà thấy cái mặt nạ không ừ là có một mặt nạ mặt nạ gì mặt nạ nó gì mặt nạ đủ xăm hai cái heo à à cá mập hai cá mập ơi ờ à, cá mập với cả đầu búa sao nó không nhau vậy cho cho công xe nhau à à đủ ô thế thì nhìn cô tê đấy nhở Đồ xe nhìn cute thế nhỉ? Xe máy cài á Ổ quá, nhìn chất chơi, kiểu uh, hiện đại Đồ có ra tổng thống luôn kìa Đó mà, <laughs> thằng đó hạt á Hạt bên cảnh sát á À Má, nhìn đỉnh cao tên thì chất nữa Tổng thống đồ má nè ba sao đây kìa ba sao theo đồ má khe khe công an đi đen của đội ba sao đi khe công an này à, công an nó còn chán nó chả muốn đuổi nữa rồi xong không má công an kiểu thôi mày chạy tao làm biến dí rồi, mày ba sao kêu mẹ mày sorry sorry xin lỗi nha bạn nhé. tội tội phạm kia máy xếp tội phạm kia công an chán dí luôn rồi Gọi <laughs> cất tội tội tội phạm ờ, mới chạy qua chỗ tôi nè tổng thống giờ ổn nó nè giờ giờ tôi nói chuyện được rồi bây giờ nó không có bị như hồi nãy à đúng rồi nãy do chỉnh cao quá nó bị lắc á ừ, giờ mình dùng mấy cái này được rồi ừ. nói trong game cũng được rồi đúng rồi này vậy nó chỉnh okay. game nó, okay. nó, nó, nó, nó lót không kịp tao hết ok ok vậy hiểu rồi cái gì ờ gì vậy tí ờ. tí đâu rồi bay con bay nó đụng bay đụng nó đụng bay đụng nó dưng cùng à, lên xe bài gì xe đó chạy chở ai không mua xe nhiều nhiều chỗ chở ờ, chạy đi lên rồi hát ơi lên rồi hát lên lên lên lên ra chỗ này kìa đi đâu vậy đi à. đâu lâu mới nói ok gì vậy định chơi nhau cái gì hay gì chạy đâu à đâu à đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu chạy đâu mục tiêu hết à dạ mười bắn súng luôn tôi biết mà gì vậy tôi cầm súng tôi cầm súng tổng thống á tổng thống á này tôi thấy cướp chạy qua kìa sao ông điều binh đi bắt đi cái này đâu nhìn thấy tên đâu đúng không ấy giả sử tôi đứng gần gần kia có nhìn thấy tên không ta <laughs> tìm <laughs> đi tìm <laughs> đồ thấy rồi sao đứng im người ta đi, đi không được chết mẹ rồi tôi bà chết queo biết cái gì đây vậy ờ cái đây quách hai không hai không làm gì vậy à, chết mẹ chết luôn hai, không làm gì vậy tôi còn xuống đặt tòa tôi ok cô rồi sửa xe mà em cái anh cô rồi <laughs> chết queo luôn rồi à? <laughs> cô rồi là ai cô đô hả ủa chỗ này sao dạ. gì à, ừ ừ ừ nhi sao chỗ, ừ. chỗ này tôi leo lên được này đâu chỗ nào thôi tôi nói đâu này cái gì đây là trên không đây ta tức là chết gì ra <laughs> ai bánh hộ ơi cái này còn lốp bít xe không ta à được được ngon nè ở đâu đi được ngon liền ngon liền cái cái chỗ này bị sao vậy ông tổng thống bị lạ à bị lạ đột phá phá nãy giờ ok không có mét nào cứu luôn á tội tội phạm chạy đây đường mà sao ông điều binh đi bắt đấy ông tổng thống nó lên xe bạn ơi lên xe lên xe lên xe gì vậy không ý nói là tí này lên xe lên xe lên xe lên xe xác nhận chưa vậy trời Ủa, chưa tháng nào tới hả? Ờ Nào chạy lắm vậy? À. thôi tôi ở đây nha ừ. bán nội ok tôi ốp vậy ốp sớm vậy sớm rồi 10 giờ còn sớm mười rưỡi rồi còn sớm qua qua rước cái ờ, ấy rồi ok để ổng nói ừ. rước gì mà rước Ủa mười rưỡi nhanh thế nhở? Mỗi đây là mười rưỡi rồi trời. Ông ông ông chở ông ờ, đi ờ, tới chỗ quán đợi cướp à? Ông nghĩa? Ông ông thanh toán tôi, ông định thanh toán tôi. Nhưng mà tôi sử dụng uh, ông tư nhảy ông tư chết luôn anh em Ủa, ta? thôi tại anh em vẫn giỡn thôi nãy giờ thằng người ngoài đủ nó nằm nằm liệt tại sổ rồi <laughs> Ủa nó ở chỗ, chỗ đấy chỗ đấy chỗ hồi này của ông ở đâu ta quẹo phải lùi lại quẹo phải quẹo trái đây nè nè à đây đây ở đây không ở đâu phải đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi hết rồi nghe, nghe nó đi nghe nó đi nè nè nè tôi tôi ốp nha ok gào thét ơi lui ra gào thét ơi gào thét lui ra lui ra nghĩa ơi lui ra lui ra à đây đây đây này là con npc hi npc à ủa npc cũng có à có ít hình như ạc mới thế vào á ạc nó còn đang đang đang fit đồ lỗi thôi